Lực lượng cứu hộ đang chật vật để cứu những người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát khi số người chết trong trận động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã tăng lên trên 5.000 người vào hôm thứ Ba ngày 7 tháng 2, Reader đưa tin. Theo tờ China Daily, Trung Quốc nối lại việc tổ chức các tour du lịch theo nhóm ra nước ngoài tới 20 quốc gia từ hôm 6 tháng 2. Trong danh sách này không có nước láng giềng Việt Nam, nhưng lại có hầu hết các quốc gia khác của Đông Nam Á như Campuchia, Lào, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore. Kính thưa quý vị, tại thành phố Antakya của Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới Syria, nơi có nhiều tòa nhà cao tầng sụp đổ, công tác cứu hộ đang được tiến hành trên các đống đổ nát dưới nền nhiệt gần như đóng băng khi mưa rút xuống không có điện hay nhiên liệu trong thành phố. Trận động đất mạnh 7,8 độ Richter đã tấn công Thổ Nhĩ Kỳ và nước láng giềng Syria vào đầu ngày thứ Hai, làm đổ hàng nghìn tòa nhà, bao gồm nhiều khu chung cư, phá hủy bệnh viện và khiến hàng nghìn người bị thương hoặc mất nhà cửa. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, số người chết đã tăng lên ít nhất 3.419 người, số người chết ở Syria lên tới hơn 1.600 người, theo Reader. Thời tiết mùa đông lạnh giá đã cản trở nỗ lực tìm kiếm. Nhiều gia đình phải ngủ trong những chiếc ô tô xếp hàng dài trên đường phố. Ở các Jamarat, phía bắc Antakya, các gia đình ngồi tụm bên đống lửa và quấn chăn để giữ ấm. Ankara đã tuyên bố báo động cấp 4 và kêu gọi sự trợ giúp của quốc tế. Quan chức cơ quan quản lý thảm họa và khẩn cấp Orhan Tota cho biết 5.775 tòa nhà đã bị phá hủy trong trận động đất, sau đó là 285 cơn dư chấn và 20.426 người bị thương. Cơ quan thiên tai Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 13.740 nhân viên tìm kiếm và cứu hộ đã được triển khai và hơn 41.000 liều, 100.000 giường và 300.000 chăn đã được gửi đến khu vực. Trận động đất với nhiều dư chấn kéo dài này là trận động đất lớn nhất được cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ ghi nhận trên toàn thế giới kể từ trận động đất ở Nam Đại Tây Dương vào tháng 8 năm 2021. Trung tâm Địa chấn Địa Trung Hải châu Âu cho biết, một trận động đất khác mạnh 5,6 độ Richter đã xảy ra ở trung tâm Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Ba. Trận động đất hôm thứ Hai là trận động đất có sức tàn phá nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ kể từ trận động đất có cường độ tương tự vào năm 1999, khiến 17.000 người thiệt mạng có gần 16.000 người được báo cáo là bị thương trong trận động đất vòng thứ hai. Việc kết nối Internet bị gián đoạn, cùng nhiều con đường hư hỏng nặng ở các thành phố chịu tàn phá nặng nề nhất của Thổ Nhĩ Kỳ đã cản trở nỗ lực đánh giá tác động và lập kế hoạch trợ giúp. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, người đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử khó khăn vào tháng 5, đã gọi trận động đất là một thảm họa lịch sử và cho biết chính quyền đang làm tất cả những gì có thể Tại Syria, tác động của trận động đất còn lớn hơn so với sự tàn phá của hơn 11 năm nội chiến. Theo lực lượng phòng vệ dân sự Syria, ở vùng Tây Bắc do phiến quân kiểm soát, số người chết đã lên tới hơn 740 người. Lực lượng dân phòng cho biết hàng trăm gia đình bị mắc kẹt dưới đống đổ nát và không còn nhiều thời gian để cứu họ. Red Onchalet, người đứng đầu lực lượng phòng vệ dân sự cho biết, mỗi giây đồng nghị với việc cứu mạng và chúng tôi kêu gọi tất cả các tổ chức nhân đạo cùng các viện trợ vật chất và ứng phó khẩn cấp với thảm họa này. Một quan chức nhân đạo hàng đầu của Liên Hiệp Quốc tại Syria cho biết, tình trạng thiếu nhiên liệu và thời tiết khắc nghiệt đang tạo ra những trở ngại cho phản ứng của tổ chức này. Cơ sở hạ tầng bị hư hỏng, những con đường mà chúng tôi từng sử dụng cho công việc nhân đạo bị phá hủy. Chúng tôi phải sáng tạo trong cách tiếp cận người dân, nhưng chúng tôi đang làm việc chăm chỉ. Điều phổ viên thường trú của Liên Hiệp Quốc Ben Laulit nói với Reader trong một cuộc phỏng vấn qua liên kết video từ Democrats Hãng thông tấn nhà nước Syria Sana đưa tin số người chết trong các khu vực do chính phủ Syria kiểm soát đã tăng lên 812 người Thổ Nhĩ Kỳ vừa hứng chịu tới một trận động đất mạnh hơn 5 độ sau khi trận động đất kép mạnh hơn 7,6 độ xảy ra một ngày trước đó, làm sập toàn bộ các tòa nhà và khiến hơn 5.000 người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Một trận động đất mạnh 5,2 độ đã được ghi nhận vào khoảng 1 giờ 18 phút chiều theo giờ địa phương ở phía đông Thổ Nhĩ Kỳ, Trung tâm Địa chấn Địa Trung Hải châu Âu cho biết. Tâm chấn của trận động đất này cách thành phố Malaysia khoảng 28 dặm về phía đông nam, với dân số 441.000 người, nơi trận động đất ngày hôm qua đã làm sập các tòa nhà và khiến người dân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát trong thời tiết lạnh, ở nhiệt độ đóng băng. Một nhân chứng ở Bezat, cách tâm chấn khoảng 140 km, chia sẻ với EMSC, mặc dù chúng tôi ở rất xa nhưng chúng tôi cảm nhận được dư chấn. Thật mạnh, một nhân chứng khác ở Adro, Syria, nằm cách tâm chấn 184 dặm cho biết Truyền thông địa phương đưa tin rằng các nạn nhân của trận động đất ở Malaysia đang chờ đợi giúp đỡ trong tình trạng bị mắc kẹt dưới đống đổ nát do nỗ lực giải cứu bị cản trở vì thời tiết xấu và giao thông đi lại khó khăn. Thổ Nhĩ Kỳ đã trải qua hơn 285 cơn dư chấn kể từ khi hai trận động đất xảy ra ở khu vực phía đông nam nước này gần biên giới với Syria hôm thứ Hai, ngày 6 tháng 2, một trận có cường độ 7,8 độ, vài giờ sau đó là một trận khác mạnh 7,6 độ. Số người thiệt mạng và bị thương thương kể từ cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã tăng lên trong suốt ngày thứ Hai với số người tử nạn ước tính khoảng 5.021. Có hàng ngàn người khác bị thương với nhiều người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát khi các nhóm cứu hộ cố gắng mang đồ cứu trợ đến cho các nạn nhân. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, có ít nhất 3.419 người đã được xác nhận tử vong. Tại Syria, hãng thông tấn quốc gia Sana đưa tin cho biết ít nhất 1.602 người đã thiệt mạng Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo rằng số người thiệt mạng có thể tăng lên khoảng 20.000 người trong những ngày tới. Theo bà Smallwood, một quan chức khẩn cấp cao cấp của WHO tại châu Âu đã nói với AFP rằng thật không may, chúng tôi luôn chứng kiến điều tương tự với các trận động đất, đó là các báo cáo ban đầu về số người thiệt mạng hoặc bị thương sẽ tăng lên đáng kể trong tuần tiếp theo. Bà nói thêm rằng điều kiện tuyết rơi và nhiệt độ đóng băng gây thêm một mối nguy khác cho cả những người không có nơi trú ẩn và những người vẫn bị mắc kẹt dưới đóng đổ nát. Trung Quốc mở lại tour du lịch tới 20 quốc gia từ ngày 6 tháng 2, chưa có Việt Nam. China Daily đưa tin Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc công bố 20 quốc gia được lựa chọn để tổ chức đưa người dân nước này đi du lịch theo nhóm từ ngày 6 tháng 2, gồm có Thái Lan, Indonesia, Campuchia, Lào, Philippines, Malaysia, Singapore, Maldives, Sri Lanka, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ai Cập, Kenya, Nam Phi, Nga, Thụy Sĩ, Hungary, New Zealand, Fiji, Cuba và Argentina. Như vậy, quốc gia láng giềng Việt Nam không có tên trong danh sách kể trên. Thông báo trên được Trung Quốc đưa ra vào cuối tháng 1 năm 2023. Kể từ đó, số lượt tìm kiếm các chuyến du lịch nước ngoài theo nhóm tại Trung Quốc tăng đột biến trên nhiều nền tảng du lịch trực tuyến. Trong bối cảnh đại dịch vẫn bùng phát dữ dội ở đại lục và chưa có dấu hiệu được kiểm soát tốt kể từ khi Bắc Kinh bất ngờ dỡ bỏ chính sách Zero Covid vào tháng 12 năm 2022. Tuy nhiên, thực tế vào hôm mùng 2 Tết Nguyên đán 2023 nhằm ngày 23 tháng 1, Báo Khánh Hòa đưa tin, có hơn 200 hành khách Trung Quốc đã hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh từ thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Bên cạnh đó, tính đến ngày 23 tháng 3 năm 2023, hãng hàng không Vietjet cho biết dự kiến sẽ tổ chức khoảng 35 chuyến bay đưa khách Trung Quốc từ ba tỉnh Tứ Xuyên, An Huy và Hồ Nam đến Khánh Hòa với tần suất 4 đến 5 chuyến bay một tuần. Mỗi chuyến dự kiến sẽ có từ 180 đến 220 khách du lịch Trung Quốc. Theo trang trip.com, công ty du lịch trực tuyến lớn nhất Trung Quốc cho biết, lượt tìm kiếm các chuyến du lịch theo nhóm đến Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Singapore và Campuchia là cao nhất. Tuy nhiên, các điểm đến phổ biến nhất ở nước ngoài đối với du khách Trung Quốc gồm Bangkok và Chiang Mai ở Thái Lan, Singapore, Kuala Lumpur ở Malaysia, Malina Philippines và Bali Indonesia không có địa điểm nào thuộc về Việt Nam. Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, số booking du lịch nước ngoài tăng 640% so với cùng kỳ năm ngoái trên nền tảng trực tuyến này. Ngoài ra, Tongchen Travel, một công ty du lịch trực tuyến có trụ sở tại Tô Châu, nhận thấy rằng trong dịp Tết Nguyên đán 2023, các chuyến bay ra nước ngoài phổ biến nhất là từ Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông đến Phnom Penh, Campuchia, Quảng Châu đến Bangkok, Thái Lan, Thượng Hải đến Bangkok và Hạ Môn tỉnh Phúc Kiến đến Bangkok. Việc dịch bệnh COVID-19 vẫn còn bùng phát với tỷ lệ lây nhiễm cao ở Trung Quốc, khiến đầu tháng 1 này, các quốc gia thành viên EU đã đồng ý áp dụng xét nghiệm bắt buộc đối với tất cả hành khách trên các chuyến bay từ Trung Quốc. Gần đây, các phóng viên truyền thông nước ngoài đã đến thăm Trung Quốc và chứng kiến làn sóng người chết vì dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán COVID-19, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, nhạc đám ma trên đường phố từ sáng đến tối. Ông Ben Colin, một nhà dịch tễ học tại Đại học Hồng Kông, cũng cho rằng có sự khác biệt rất lớn giữa tuyên bố của Đảng Cộng sản Trung Quốc và dự đoán của các tổ chức chuyên nghiệp. Ông ước tính rằng mùa đông năm nay, số người nhiễm virus corona mới ở Trung Quốc ít nhất sẽ là 1 tỷ người, bao gồm cả những bệnh nhân nặng và tử vong, và con số chắc chắn sẽ cao hơn so với thông báo chính thức của chính quyền. Việt Nam cần sớm ban hành pháp lý liên quan đến ChatGPT. ChatGPT là một chatbot do công ty công nghệ OpenAI phát triển. ChatGPT có thể được hiểu đơn giản là một công cụ sử dụng AI, trí tuệ nhân tạo. Đặc điểm đặc biệt của AI này nằm ở kỹ thuật diễn giải ngôn ngữ một cách rất tự nhiên, cùng với kho kiến thức vô cùng lớn từ ChatGPT có được từ bộ dữ liệu huấn luyện ban đầu do OpenAI dẫn sẵn 300 tỷ từ. ChatGPT có thể trả lời lưu loát đầy đủ các câu hỏi mà bạn đưa ra, bất kể là thắc mắc về lĩnh vực gì. Bên cạnh đó, ChatGPT còn có thể làm thơ, soạn nhạc, viết thư, thiết kế, thậm chí là cả sửa lỗi trong lập trình. Với những câu trả lời chưa đạt theo đánh giá của người dùng, ChatGPT tiếp nhận liên tục các phản hồi, đánh giá đúng sai của người dùng với từng phiên truy vấn và tiếp tục tự học và tinh chỉnh kiến thức của mình. Nhiều người đã sử dụng ChatGPT để làm những việc trên và điều này đã khiến cho AI ngày càng thông minh hơn. Nhận định về ChatGPT, báo Tiền Phong hôm 6 tháng 2 dẫn lời Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, chủ nhiệm khoa các khoa học giáo dục, Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, sự phát triển của ChatGPT khiến nhiều người lo lắng sẽ có tác động tiêu cực vì ngoài tiện ích, học sinh có thể dùng công cụ này để gian lận trong học tập, thi cử, Thực tế, điều đó đặt ra cho giáo viên, nhà trường một thách thức là sẽ có phần khó khăn khi nhận diện học sinh chăm chỉ và học sinh lười học. Bên cạnh những em miệt mài đọc sách, nghiên cứu tài liệu, nghiêm túc làm bài tập, sẽ có những em dùng ứng dụng hoàn thành trong vài phút, ông Nam nói. Theo ông Nam, trong bối cảnh đó, giáo viên đánh giá học sinh cũng phải thay đổi theo hướng, không thể đánh giá dựa trên trí nhớ mà phải sáng tạo. Ra các dạng đề cho tất cả học sinh có thể thoải mái dùng ChatGPT, nhưng chấm điểm em nào sáng tạo hơn. Để làm được điều đó cũng không dễ vì giáo viên muốn đánh giá học sinh sáng tạo, chính người đó phải thật sự sáng tạo. Một xu hướng nữa là nhiều giáo viên cũng có thể sử dụng ChatGPT để chấm điểm và phản hồi cho từng học sinh. Như vậy, cả giáo viên và học sinh cùng lười Đáng lo ngại hơn nữa là người ta có thể tận dụng AI này để tạo ra những thông tin giả, thiếu chính xác và lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội ở trình độ mà con người không thể phân biệt được. ChatGPT mới ra đời có nguy cơ khiến học sinh đạo văn, gian lận và mất động lực học tập tích cực. Học sinh thậm chí không còn hứng thú với học cách viết, cách làm toán. Và ChatGPT cũng có thể dịch được ra bất cứ ngôn ngữ nào khiến cho người học không còn động lực học ngoại ngữ, ông Nam cho hay. Còn theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trường Thắng, Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin, Viện Hàn Lâm, Khoa học và Công nghệ Việt Nam, với sự ra đời của ChatGPT, chúng ta rất khó có thể biết được một tài liệu văn bản do con người làm ra hay do công cụ thông minh như ChatGPT thực hiện. Đây là một thách thức rất lớn cho bộ máy quản lý của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong việc đánh giá năng lực thực sự của nhân viên, ông Thắng nói trên báo chính phủ hôm 6 tháng 2. Theo ông Thắng chia sẻ, với khả năng tự sinh bài viết từ kho tri thức tổng quát chưa đủ chuyên sâu, ChatGPT chỉ có thể hỗ trợ thay thế nhân lực ở trình độ sơ cấp, học sinh sinh viên với những lĩnh vực đòi hỏi tri thức chuyên sâu như viết báo, biên tập viên, ChatGPT chưa thể thay thế được con người. Bản chất của những tri thức bí quyết chuyên sâu nằm ở kinh nghiệm của chuyên gia được tích lũy qua nhiều năm. Quan trọng hơn, những bí quyết này không thể số hóa được hoặc rất ít với số lượng không đáng kể trong kho dữ liệu nhận sẵn của OpenAI hay Google. Với những mặt tiêu cực từ ChatGPT, ông Thắng cho rằng Việt Nam cần sớm nghiên cứu và ban hành các khuôn khổ pháp lý liên quan để đảm bảo việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công việc một cách tường minh và có trách nhiệm rõ ràng, chỉ rõ nguồn gốc các phần được tạo ra từ công cụ hỗ trợ này.